Vâng, à, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. À, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cái kênh video máy cắt nhôm Factor. Và hôm nay thì công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị chúng ta một dòng một dàn máy à, chọn bộ gồm có 5 máy à, thanh lý à, ờ, sản phẩm à, của thương hiệu Megatech của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và trên màn hình của tất cả quý vị anh chị đây chính là à, chọn bộ À, đầu tiên đó chính là một à, máy cắt hai đầu à, 09S à, sản phẩm à, của năm 2019 và tiếp theo máy thứ hai đó chính là một sản phẩm máy ép góc kỹ thuật số không thay dao thân to và thứ ba là một à, máy phay đầu đố để chia ô cửa à, cũng là một dòng sản phẩm máy thân to à, máy phay đầu đố thân to à, thay dao nhanh và căn cữ nhanh và thứ tư đó chính là một máy à, đột dập à, cho cái hệ nhôm à, Sinfa 55 và cuối cùng đó là một dòng sản phẩm thứ năm đó là máy liên khí à, dùng để à, sử dụng à, hoạt động à, bốn à, con máy tôi vừa nuôi nêu trên thì trên đây chính là chọn bộ gồm có 5 máy đầy đủ để có thể sản xuất ra một dàn bộ cửa nhôm Sinfa và tất cả những cái loại nhôm hệ trên thị trường à, với một cái giá thành rất là rẻ đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam và sau đây xin mời tất cả quý vị anh chị chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết về sản phẩm và trước tiên thì ờ, ờ, đến với một cái dàn máy sản xuất cửa nhôm ờ, simfa thì tất cả quý vị anh chị chúng ta sẽ đến với một sản phẩm đó chính là máy cắt nhôm hai đầu 09S. Đây chính là một cái dòng sản phẩm nó nhiều tiền nhất và nó cũng là một cái dòng sản phẩm quan trọng nhất trong một cái dàn máy sản xuất ra một bộ cửa nhôm simfa Thì chúng ta sẽ cùng đến với cái chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Thì dòng sản phẩm này được sử dụng với công suất motor đó chính là 2,2 kW trên một đầu máy hai đầu máy là 4,4 kW được sử dụng à, à, với đường kính lưỡi cắt là 450 thương hiệu lưỡi là Wagen à, công nghệ của Nhật Bản à, toàn bộ cái chiều dài của sản phẩm này từ đầu tủ điện cho đến à, đuôi của máy à, đó là 5 mét à, được sử dụng với cái màu sắc đó là màu à, cà phê và màu trắng à, được sơn tích điện hai lớp thân máy và gầm bệ máy chống dỉ à, và à, nắp chụp à, bảo vệ À, người sử dụng đó là chụp bảo vệ lên xuống theo phương thẳng đứng khi chúng ta cắt thì à, máy à, chụp bảo vệ sẽ tự động chụp xuống để tránh những cái mặt nhôm à, bay vào trong à, cho người sử dụng và tất cả những cái hành trình sử dụng của cái dòng sản phẩm này đều được sử dụng trên à, à cái bảng điều khiển à, được à, à, thiết kế như tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn trên đây à, thì đây chính là một cái nút à, chúng ta có thể điều khiển về cái hệ thống kẹp phôi nhôm à, thì sản phẩm này được sử dụng với hệ thống kẹt phô nhôm gồm có 3 bít tông à, một bít tông ở đầu máy số 1 và hai bít tông ở đầu máy số 2 à, sản phẩm này được sử dụng à, cắt được gồm có 3 góc à, góc đầu tiên đó như tất cả quý vị anh chị chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là góc 45 độ úp vào và góc thứ hai chúng ta nhìn đó là chính là góc à, 90 độ và góc cuối cùng đó chính là góc 135 độ đối với một cái dòng sản phẩm máy à, cắt nhôm hai đầu 09 à, thì chúng ta có thể thấy à, nó sẽ hơn được những cái dòng hàng như 05, 06, 08 à, trên thị trường à, thì nó sẽ hơn được đó là cắt được ba góc và cái thân bệ máy nó sẽ to hơn, đầm hơn và à, thiết kế về cái tính cơ khí của nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và cái thao tác hoạt động của cái dòng sản phẩm này được sử dụng à, tất cả hệ thống trên cái bảng điều khiển. Thì đây chính là cái hệ thống à, chốt hãm hơi được à, tích hợp trên cái bảng điều khiển này thì à, tất cả quý vị anh chị chúng ta chỉ cần thao tác trên bảng điều khiển rồi chúng ta sẽ di chuyển cái đầu máy số 2 Đấy. rất nhẹ nhẹ nhàng và dễ dàng rất tiện lợi cho tất cả quý vị anh chị chúng ta sử dụng và cái thanh dây di chuyển của cái đầu máy số 2 được sử dụng đó là dây phi 412. Dây rất là to và đặc, khác với những cái dòng sản phẩm thông thường và dòng những dòng sản phẩm à, kém chất lượng hơn thì tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể thấy nó sử dụng bằng những cái dây phi 32 thì nó sẽ nhỏ hơn và về cái vấn đề ổn định lâu dài nó sẽ bị uh, cong võng đường dây thì đối với dòng sản phẩm này nó sẽ ổn định và chính xác chắc chắn hơn rất là nhiều và trên à, mỗi cái đầu máy số 1 và số 2 của cái dòng sản phẩm này đều sử dụng bằng hệ thống đỡ đầu máy bằng những cái tấm thép rất là dày. Đấy, tấm thép nguyên khối à, để đỡ đầu máy rất là chắc chắn, những cái thép trắng chống rỉ. Đấy và đầu máy số 1, số 2 đều được thiết kế những cái máng trượt DC. Đấy, độ số 1, số 2, máng trượt DC. Và một cái điều à, Ờ, rất là đặc biệt của cái dòng sản phẩm này đó chính là cái hệ thống để ờ, đẩy lưỡi ra vào ờ, qua một cái khe lưỡi đường khe lưỡi đưa ra chỉ vừa bằng đúng với cái kích thước của lưỡi Đấy, thì tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn vào Đấy, chúng ta có thể thấy hệ thống đưa lưỡi ra ngoài rất là hẹp Đấy, đảm bảo về cái tính cơ khí À, rất là chính xác và ổn định trên cái dòng sản phẩm này khác với những cái dòng sản phẩm à, kém chất lượng ở trên thị trường thì tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể thấy à, những cái đường khe lưỡi đưa ra ở trên hai cái đầu máy như thế này nó sẽ rất là to ấy thì nó sẽ khiến cho những cái dòng sản phẩm sử dụng lâu dài nó sẽ bị biêng lưỡi bị lắc lưỡi hoặc là dẫn đến những cái tình trạng là bị uh, kẹt đè C thì đối với cái dòng sản phẩm uh, 09 cao cấp này của công ty uh, chúng tôi thì chúng, tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy với cái thiết kế vô cùng tỉ mỉ và chắc chắn đúng không ạ và cái uh, hệ thống của motor của cái dòng sản phẩm này được sử dụng đó là lai qua dây ờ, uh, loa đấy sử dụng với hệ thống pulley thì tất cả quý vị anh chị cho chúng ta có thể nhìn thấy là trên cái dòng sản phẩm này được motor đưa ra ngoài được trượt trên cái thanh dây đó là dây à, vuông mang cá đó chính là những cái hệ thống dây trượt dành cho những con máy CNC Đấy, rất là ổn định và chính xác cho cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 09S và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng quan sát với phần à, đằng sau của cái dòng sản phẩm 09S thì à, tất cả quý vị anh chị cũng có thể thấy là cái hệ thống à, để đẩy lưỡi ra vào ở trên ở ờ, cái thanh dây à, vuông mang cá như thế này được sử dụng là hệ bít tông dầu và bít tông khí Đấy, bít tông khí à, và bít tông dầu được nằm trọn ở trong cái à, đầu máy như thế này đấy sẽ giúp và cho à, đẩy motor ra mạnh hơn đấy, êm ái hơn mượt mà hơn và nó sẽ giúp cho tiết kiệm cái nhà xưởng của chúng ta hơn rất là nhiều và cái hệ thống chuyển góc của cái dòng sản phẩm này được sử dụng bằng hệ thống bít tông hoàn toàn bằng bít tông sử dụng là bít tông rất là to đấy bít tông rất là to đấy, tất cả quý vị anh chị chúng ta à, thấy hệ thống bê tông rất là to và khỏe đẩy nó sẽ chắc chắn và ổn định hơn rất là nhiều và hệ thống bít rông tông nằm dọc như thế này thì nó sẽ à, thiết kế nó sẽ chắc chắn và nó đẩy nó sẽ ổn định hơn những cái dòng sản phẩm bít tông nằm ngang thì tất cả quý vị anh chị chúng ta khi đi xe máy chúng ta hãy để ý những cái chi tiết à, như thế này nó sẽ đánh giá được cái chất lượng của cái sản phẩm chúng ta chọn mua và thứ hai thì chúng ta sẽ đến với một cái dòng sản phẩm đó chính là máy à, ép góc kỹ thuật số. Đây chính là một cái dòng sản phẩm máy để à, chức năng chúng ta có thể ép những cái à, góc cửa 45 thành 90 độ. À, không cần phải dùng đến những cái hệ thống bắt vít nữa thì chỉ cần à, chúng ta chỉ cần à, đưa ke và chúng ta à, thực hiện thao tác trên à, ép góc ở trên cái mặt bích như thế này thì nó sẽ đưa những cái sản phẩm của chúng ta thành những cái góc 90 độ rất là đẹp và chắc chắn. Thì đối với cái dòng sản phẩm mà à, ép góc kỹ thuật số ở à, đời mới như thế này thì được sử dụng với cái hệ thống kỹ thuật số chỉnh dao. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh dao với cái uh, thời gian ra vào của dao đấy, nông hay sâu, lâu hay nhanh thì tùy thuộc vào những cái hệ nhôm dày mỏng à, khác nhau. Đấy và ví dụ như những dao chúng ta ép cho những cái cửa sổ của Siva hoặc là cửa đi sinfa thì cái thời gian nó cũng sẽ khác nhau thì cái dòng sản phẩm này được sử dụng với cái hệ thống motor công suất là 2 kg 2 và được uh, sử dụng uh, hệ thống ép đó bằng là ép bằng cái hệ thống thủy lực thì tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể thấy đây chính là hệ thống thủy lực Đấy. với cái lực ép đó là từ 7 đến 10 tấn thì giúp cho uh, cái sản phẩm chúng ta ép sẽ được uh, nhanh hơn đẹp hơn và sẽ khít hơn ở đây thì à, trên mặt bích tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể thấy nó được sử dụng gồm có 3 bít tông kẹp phôi rất là chắc chắn. Và hai bên đây chính là hai cái giá đỡ. Hai cái giá đỡ. Đây chính là cái dòng sản phẩm à, ưa chuộng à, của công ty chúng tôi được rất nhiều khách hàng đặt mua với một cái giá thành rất là hợp lý cho tất cả quý vị anh chị. Và thứ ba thì chúng ta sẽ đến với một cái dòng sản phẩm đó chính là máy phay đầu đố thì chức năng của cái dòng sản phẩm này đó chính là để chúng ta có thể là chia ô cửa hoặc là làm những cái loại cửa hai cánh à, hoặc là cửa bốn cánh thì chúng ta phải cần thiết đến những cái dòng sản phẩm à, à, máy phay đầu đố như thế này thì công dụng của cái dòng sản phẩm này nó sẽ à, phay những cái thanh ngang à, của những cái ô cửa để cho khớp với những cái đường gân của thanh dọc của nhôm thì cái dòng sản phẩm đời mới của năm 2020 được sử dụng với tích hợp tính năng đó là thay dao nhanh và căn dao nhanh Đấy thì tất cả những cái dòng sản phẩm thông thường và những dòng cái sản phẩm cũ thì được sử dụng thì khi mà chúng ta sử dụng đều phải thay dao bằng tay Đấy, thì chứ nó không có những cái chức năng đó như là thay dao nhanh chúng ta chỉ cần ấn trên cái bảng điều khiển à, thay dao trên cái bảng điều khiển à, lẫy sẽ tự đẩy lên và chúng ta sẽ rút dao ra rút dao ra thì ở bên dưới đây chúng ta có năm cái cổ dao khác nhau thì tương ứng với những một mỗi cái hệ nhôm chúng ta sẽ à, thay tương ứng với những cái loại dao à, tương tự Đấy, thì rất là nhanh chỉ mất từ 3 đến 4 giây và cái dòng à, sản phẩm này được tích hợp thêm cái hệ thống đó là căn cữ. Thì mỗi một cái hệ nhôm thì chúng ta sẽ cần phải đưa cữ à, vào cái độ nông sâu ờ, khác nhau để phù hợp với cái kết cấu của dao. Đấy, à, rất là hiện đại và rất là nhanh chóng giúp cho chúng ta có thể sản xuất một cách nhanh chóng, đẹp hơn và ờ, sẽ đạt cái hiệu quả trong công việc hơn rất là nhiều. Và một cái dòng sản phẩm thứ tư đó chính là máy đột dập uh, Simfa 55 thì đây chính là một cái dòng sản phẩm máy đột dập ờ, thông dụng ở trên thị trường đối với cái hệ nhôm Simfa thì cái dòng sản phẩm này được sử dụng ờ, gồm có 11 chức năng à 12 chức năng thì đối với cái dòng sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng đó là dập những cái loại ke để chúng ta bắt ờ, những cái góc 45 ừ, thành 90 độ khi chúng ta không sử dụng máy ép góc Đấy, thì cái dòng sản phẩm này ờ, chúng ta có thể dùng ke nhảy hoặc là ke vĩnh cửu đầy đủ cho hệ Simfa 55 với chức năng 12 dao. Đấy, rất là tiện lợi và à, dòng sản phẩm này được sử dụng đó là hệ thống à, dập hơi. À, thì hệ thống dập hơi cái nồi hơi được sử dụng đó là nồi hơi bằng nhôm với cái chất liệu dao à, được à, sử dụng đó là cái công nghệ luyện thép từ nhà máy Trung Quốc sẽ hiện đại và nó sẽ ổn định chắc chắn hơn rất là nhiều đối với những cái dòng sản phẩm chế trong nước. Và cuối cùng thì à, đây chính là một à, sản phẩm à, thứ năm à, chúng ta à, có thể nhìn thấy đây chính là máy nén khí à, và đây chính là máy nén khí với dung tích đó là 200 lít thì cái dòng sản phẩm này để sử dụng à, hoạt động được bốn cái dòng sản phẩm trên à, thì sử dụng với công suất đó là 3 kW à, 4 HP à, thương hiệu là Puma của Đài Loan thì khi mà tất cả quý vị anh chị chúng ta à, mua một dàn máy Ờ, đầy đủ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị anh chị một cái dòng sản phẩm đó là máy nén khí cho tất cả quý vị. Đấy. Và vừa rồi thì ờ, tất cả anh em ờ, trong ngành ống kính chúng ta cũng đã vừa theo dõi cái video à, tôi vừa với review tất cả những cái dòng sản phẩm chọn bộ à, 5 máy trong một cái dàn sản, sản máy sản xuất ra bộ cửa nhôm Sifa à, và tất cả những cái hồ nhôm hệ trên thị trường hiện tại. Thì à, tất cả quý vị anh chị à, chúng ta à, hãy à, nếu cảm thấy à, video hữu ích thì đừng ấn đừng quên ấn nút à, like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi dưới những cái dòng sản phẩm à, thanh lý của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam để chọn lựa chọn cho mình được những cái dòng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và có nhiều chế độ ưu đãi nhất. và chúng ta nếu có nhu cầu thì đừng quên liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình. Xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị chúng ta đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.